À, xin chào mọi người hôm nay bên em có về được một số cái dòng laptop Dell à, mấy là dòng laptop Dell sách tay đây là một những dòng laptop đạt cái tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ STD à, 810 theo uh, Wikipedia à, thì uh, tiêu chuẩn à, STD 810 là đây là tiêu chuẩn thử nghiệm của phòng thí nghiệm là tiêu chuẩn uh, quân sự của Hoa Kỳ ha và các cái thiết bị quân sự này phải à, được trải qua cái quá trình à, thử nghiệm của Hoa Kỳ thì à, lúc đó nó mới đạt được cái tiêu chuẩn STD 810 là ở ở trên Wikipedia bạn nào có thể lên đây xem cái tiêu chuẩn STD 810 của Hoa Kỳ ha nó rất là dài luôn đây là bằng tiếng Anh ở đây nó, nó dịch qua tiếng Việt cho mình xem à, vì sao năm cái lý do mà chúng ta nên chọn cái dòng laptop này thứ nhất là cái dòng laptop này nó đạt tiêu chuẩn quân sự STD810 của Hoa Kỳ là rất là chất lượng thứ hai là nó chạy à, rất là nhanh nó chạy bằng ổ cứng SSD siêu tốc tốc độ của nó sẽ nhanh gấp 15 lần cái ổ cứng HDD của laptop bình thường đó thứ ba là nó có thể chạy rất bền là nhờ cái hệ thống tản nhiệt của nó ở phía dưới á là rất là chắc chắn ha. À rất là chắc chắn và nó làm rất là lớn nên là có thể chạy 24 trên 24 đó và thứ tư là cái mình sử dụng cái máy này cái laptop này có thể công việc học hành giải trí chơi game cơ bản và có thể chạy rất là bền 24 đến 24 ha. và thứ năm á, là cái thiết kế của nó rất là tiền lợi là nó có vừa có cổng Vega là để mình kết nối vào mấy cái máy chiếu được cũ cổng USB cổng tai phone cổng mạng đây cũng có cổng USB ha bên này thì nó được kết nối bởi bởi cái cổng HD có cổng HD cổng SATA cái khe đầu đọc thẻ ha. đó đây là xung quanh của nó là như vậy ha đây là cái mặt trước của nó là đeo như vậy đó laptop đeo ở phía dưới là nó thiết kế cũng rất là gọn gàng rất là đẹp và đặc biệt nó có cả ổ đĩa nha. nếu như uh, Ờ, các bạn mà học tiếng Anh ấy, thì nó có ổ điển rất là tiền để khi mình bỏ à, đĩa vào để mình học tiếng Anh ha đây là hình thức bên trong của nó ha laptop đeo coi năm bàn phím này bấm này rất là chắc chắn nha bàn phím này bấm rất là sướng à, mình đánh cực kỳ là ok luôn Đấy. màn hình của nó màn hình đều có webcam camera độ phân giải HD rất là sắc nét nha tại thời điểm này mà nếu mà ai mua cái đồ camera đồ phân giải HD là có khi gần cả một triệu bạc một cái cái camera này đó nên bây giờ mình mua cái laptop này có camera đồ phân giải rất là lớn thì nó rất là sắc nét như vậy là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền thì à, anh chị nào có nhu cầu à, mua sản phẩm này về mình có thể sử dụng gia đình hoặc là cho con cái học á, thì có thể liên hệ trực tiếp qua số à, điện thoại trên à, màn hình của em hoặc là ở phía dưới phần mô tả hoặc là nhắn tin trực tiếp ha thì à, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng em ở cửa hàng vi tính Văn Cường ở à, ở à, khu dân cư 434 Bình Đáng Bình Hòa Thuận An Bình Dương để có thể xem hàng trực tiếp luôn ha cái này em có thể em cũng bán ship hàng toàn quốc luôn mọi người nhé cái này mình bán à, cho khách hàng sử dụng trước đây thấy khách hàng cũng rất là ok rất là hài lòng về chất lượng và à, tốc độ chạy của máy